Bằng Bằng là bao nhiêu? 8 8 á? Ui 8 nhìn xinh thế Thế có người yêu chưa? Hay là thương ai ở trong lòng chưa? Ừ. À thế à? Ừ, à thế à? Hello hello Cái đây là cháu My nhá mọi người nhá Cháu My là con bà Việt Với lại là cháu ờ, bên ờ, anh trai hết Đấy Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh San Trường Giang TV Hiện tại ờ, Giang đang có mặt tại khu vực nhà cháu của mình Hôm nay thì nhà cháu của mình sẽ tổ chức là đám cưới ngày mai là lễ chính thì hôm nay là lễ phụ thì à, Giang muốn ghi hình lại cho mọi người xem cái à, bữa cố phụ của người đồng bào Thái trắng ở trên à, Tây Bắc nhá đây khu vực này căn nhà sàn rất là đẹp này đây là nhà sàn đổ bê tông ở phía đằng trong này thì buổi chiều nay thì mọi người đang mổ trâu mổ bò rất là nhiều những cái phong tục hay thì Giang muốn chia sẻ với mọi người đây mọi người hiện tại là đang mổ trâu này Ô oh, đây có cái à, lá mơ mọi người ơi đây này Lá mơ rất là đẹp luôn này Đấy. đây là có à, mấy anh em là đang à, đang xem trâu nói chuyện với nhau này Chào anh nhá Em chào anh áo xanh nhá, ngũ xanh nhá à, ừ, chào nhá Em là sếp đấy À sếp à? chỉ Đi trường đấy Ở à, đây có một cái trúc rất là đẹp bố không có sao bố sao đi trưởng đấy à phía bên này thì đang thấy là một người là cái dạp chính đây này đấy tí nữa mình sẽ vào dạp chính xem là ở ờ, bên trong là có gì chuẩn bị những cái gì đã ờ, mùa này mùa hoa nở mùa xuân thì thấy là hoa xoài rất là đẹp ở đây thì có gần ờ, bốn năm cây cau bốn cây cau luôn này xin chào chị gái nhá đây chị của mình thôi chào chị chào vào trong này cho mọi người xem đây là cháu mình à đây là có con dao mèo đây này, giới thiệu cho mọi người luôn này dao thái rồi không dao mèo thái mèo đó mèo đây nếu mà mọi người mua con dao này thì giang à, giang vẫn bán là uh, nếu mà mọi người mua dao to là một triệu còn không bình thường mình bán sẽ là 600 700 đây là con dao mèo này, này. Mọi người phải đặt trước Đây là anh trai của Giang Đấy, Giang uh... Cả 51 phải đâu à Đấy luôn, cả bên nơi này Cho đêm thì xí thế Đây đang uh, làm chân trâu này À, đây là anh Cương Thu Chào khán giả, chào khán giả Hello. Cảm ơn các bạn lửa ngay để chăm à, thui nốt cái con uh, dân trâu này cái để uh, mai kia là anh em mình uh, uh, nấu lá lùm tiếp tục thái. Cái này chân trâu anh sẽ chế biến kiểu gì cho người Thái mình ấy? Uh, theo tôi của người Thái mình thì uh, dọc ra hoặc là chấm tương đó là theo gia vị cơ sở thái có người thì mình ờ, nấu lá lồm lá lồm ờ, cực kỳ ngon lá lồm nếu mà tiếng kinh thì mình gọi là như nào anh nhỉ ờ, lá ven váy à lá ven váy ở đây là gọi là lá chua chua đúng không đúng. đây là đang đang đập chân trâu này mọi người à anh này có cái quần bộ đồ đẹp nhỉ cái này chắc ngày xưa anh đi bộ đội đúng không lá món xịn đi chăn trâu à, không anh nhìn nhiều đặc công đấy à, cái này là bốn chân này đấy đang thui à, phía bên này thì uh, mấy anh em là đang bắt đầu là xẻ cái thịt dần này ăn mừng khai cơn hết biết rồi đó đã lâu xó chết khoa tiền nào nguyên xưa thế cái là cơn phát tiền nào mà làm phải khai hơn con trâu này à, bao bao nhiêu cân nhỉ anh nhỉ 187 tạ bảy đó dạ. Chưa cân à? à? Chưa cân à? Chưa cân à? Còn rào, rào, rào, rào, sắt rồi dạ, dạ, Chưa cân thì nó bỏ chưa cân luôn Đấy, uh, bà con hàng xóm láng giềng là cứ sang xem người mổ đấy không vào giúp Rất tiếc là mình cũng muốn vào giúp mọi người nhưng cái là mình đang uh, bận à, cho nên mà nếu mà để, để mà ấy nhỉ để mà thịt châu sấy rất là ngon ở phía bên này thì có đầu đây đầu trâu đây anh này đang làm đầu trâu này ôi nhìn, nhìn giống bảo việt đấy nhở đây bảo việt ơi chào mọi người đi xin chào mọi người đang làm cái đầu trâu đang làm đầu trâu đấy. Đây là ờ, khu vực bên nhà trai nha mọi người nhá Hiện tại thì mọi người đã xuống Phú Thọ để đón dâu rồi Tiếc là Giang không, không xuống được Đây khu vực nhà trai trang trí khá là đẹp là Lễ thành hôn là Thanh Toản này, Ngọc Huyền này Là mùng 5 tháng 3 năm 2023 nhá mọi người nhá Làm nhà trai cũng ờ, đơn giản thôi Phía bên trong là xem là bên ờ, nhà, nhà trai đang làm những cái món gì chị em này chào anh nhá xin chào xin chào mọi người à, lại gặp linh ở đây rồi đây đây chưa đây à bên đây là ui ui chị cháu ướp hết rồi mọi người ướp hết rồi ui chào anh dung nhá à đây là làm giò này, con này giò này ngon bên này vẫn chưa có vợ đâu Giang ạ À thế anh kia là chưa có vợ Thật không? Phải nói thật chính xác nhá Lúc mà người hỏi là, là, là bảo là có vợ rồi ừ. à, Anh này làm giò anh làm giò đấy bao tiền một một một cái giò? Phía này đang có gà. Đấy, phía bên này là toàn bộ gà này. Ui, một gian gà lắm mọi người, mổ xong hết rồi. Buổi chiều nay thì à, đồng bào Thái sẽ là ăn những món pịa. Đấy chị em bên này thì à, à món gì đây? Cái này món gì đấy chị ơi? À, à, long à Ngon quá nhỉ à. Cái này là mì gà này Quá tuyệt vời luôn Ở phía bên kia là mọi người đang mổ trâu Thì hôm nay thì anh em là đang bắt đầu làm cái à, món giò trâu Đây toàn các chị xinh gái nhỉ Không ai xấu luôn Hôm nay có Quảng Minh lên không nhỉ? Quảng Minh có ai lên không? Quảng Minh không ai lên à? bao nhiêu ôi trời ơi quảng ninh xin chào quảng ninh nhá không đây không phải quảng ninh nhá dạ. à, đây là xa tiền rồi à, chị thơ rồi chị thơ sinh gái rồi cái này là vợ anh hiếu này vẫn nhớ đấy ui quả tim to nhở gì này, này. gan tái chanh nha mọi người nhá gan tái nhá nướng nhá Giới thiệu mọi người à, anh Nông Dục nhá Lấy vợ ở Thái Bình Thái Bình là đất ăn chơi tay cây tay bị khắp nơi tung hành Chứng tỏ ngày xưa là anh Dục này là xuống Thái Bình à, rất là nhiều đang nói rể kia thôi. Ờ. nhưng mà vợ à, anh có khỏe không? <laughs> Dạ. Chắc là uống rượu nhiều đó quá đám cưới nhiều này chết rồi rồi. Ờ, nó còn đi ngủ trước thôi. Dạ. Đây là bạn Linh ở bên ao luông nhá người đồng bào mường người đồng bào mường người ta sẽ nói là uống rượu sẽ là ống ráo còn ờ, nếu mà uống ờ, nước lọc nước lá thì mình gọi là ống ráo thì là ống đạc đấy ti dòng mái ti dòng mái là đi chơi gái thì nhìn sao à, chào bạn giang nhá quay gần rồi 5 tiếng nữa 21 giờ 24 nhá ờ. Quảng Ninh đâu à, có anh à, con rể Quảng Ninh đâu rồi tối nay để giao lưu ấy tiếc quá mọi người à, rủ ra sang Quảng Ninh chơi Tết mà không xuống được đi xuống Thọ ừ. đi xuống Thọ phải Quảng Ninh à xuống, xuống Phú Thọ à nhưng mà mấy anh em Quảng Ninh có lên không không có ai lên có mấy cô lên thôi mấy hai đứa trẻ Ồ thế đâu vậy. món gì anh? Nón canh để uh, băm và tiết canh À băm và tiết canh Băm và tiết canh Mà to lấy cái chậu to để cân canh Cho cân canh Sang này uh, giới thiệu người món pịa Cái này món gì đây anh? Gia trâu Quá ngon Một mấy cháu xinh xinh gái này Này học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 11 11 á? Có người yêu chưa? Chưa có, thật không? Thật á Điều Ồ Ồ Thế thì cháu tên gì nhỉ? Cháu á ừ. Tên gì? Đào Đài Đào Đào Một người đào Đào hoa mận hoa đào Bên, bên kia là hoa gì? Hoa gì? Trúc À trúc wow Cây trúc Chúc sinh chúng Đây mọc đầu đình Đúng rồi Chúc sinh trúc mọc đầu đình Em đã có chồng Em xinh em đứng một mình cũng xinh ừ, Đúng rồi Bằng là bao nhiêu? 8 8 á, ui 8 nhìn xinh thế Thế có người yêu chưa? Hay đã thương ai ở trong lòng chưa? À đây à? À đây à? Sau này à, anh em đang làm món pịa đây Giờ chị em à, phụ nữ là dọn hết rồi Buổi chiều em nay này thì à, mọi người đang làm món pịa món đặc sản nhất của tây bắc đấy thịt trâu thì khênh liên tục đây là con rể ở dưới quảng ninh mà áo xanh đi à, đằng sau đấy đang cầm à, cái phổi sao đấy, quảng ninh mái đỉnh đấy đấy này là chỗ này là anh ngai uh, lâm thao với uh, miến bun là làm món pịa Quảng Ninh đang cứ trôi này Đấy ừ, Kia Thái Bình Thái Bình Cái này anh Thao ơi, chế biến món gì đây như nào? Nó ngon nhất Báo cáo ờ, em này, cái này là chế biến món là ờ, luộc chấm, luộc chấm uh, tương Tương à? Quá ngon Tối nay không say không về anh nhỉ? Lộp chua chứ Anh Thao giờ này tóc bạc thế, nhiều đấy. Già này tóc bạc em ơi Năm nay gần 50 rồi, cô tóc bạc á anh mến thì cứ trẻ dai thật sớm như ngày xưa đâu sớm như ngày xưa đâu đấy ngày xưa anh như tầm tuổi các em này anh gần này gần bao nhiêu gái rồi đấy thêm đầu trâu nhá các bạn nhá Cô Đúc ngày trước là có à, con gái xinh lắm nhưng mà lúc đấy là Giang nghèo Nói thế Nên là không dám trèo cao chúng ta là con cô là lấy chồng ở Tân Đông nhỉ? Bắc Ninh Bắc Ninh đấy ừ. Bên này ờ, các chị ờ, đang làm món gì đây? Hết món sao này ý? Khảo hả? Ờ, khảo lá làm quá Đôi bốn sáu tám chín chị chín chị ờ, đang nấu cơm đây mọi người Tiếp theo là món gì đây chị? Không món gì này? À, món xong để Món xong, xôi cơm. Ừ. À. <laughs> Bây giờ ra phía đằng ngoài để xem mọi người làm món pịa Ồ oh, đây thì mọi người đang à, khan ao rồi mọi người ạ Đây này Khan ao nhà chú rể này Ngày mai là bữa chính là hoành tráng đấy mọi người ạ Thì uh, chú rể là người Thái nhưng mà lấy uh, người Kinh Ở Phú Thọ Tiếc là hôm nay Giang không uh, xuống Phú Thọ được Để ghi hình cho mọi người xem là nhà gái uh, chuẩn bị những cái gì Ở phía bên kia thì thêm một cái giảm nó nhỏ nữa Với lại là có những cái mía của bên nhà chú rể kìa Ao ủi cá nhiều lắm này Trắng Cái này mà lên nấu uh, canh bón ờ, vén ngon này Ở trên này thì ờ, đồng bào Tây Bắc người Thái người ta sống rất là cộng đồng Ở những cái căn nhà sàn nhà cổ này mới này đổ bê tông cũng có thấy mọi người vào đây là giúp nhau chủ yếu Vì tình cảm thôi chứ không phải là vì uh, tiền bạc gì đâu nên là Giang ờ, rất là thích ở với những người đồng bào Thái trên này Đây là có em gái Thái là đang ờ, lau ờ, bàn à. Với này lau bát để tối nay để cho các bác là ăn món pịa Không lau là không có bát ăn cơm nữa tối nay này Em rất là xinh luôn nha mọi người nha Nhưng mà chưa có người yêu sao Con chồng con hết rồi Còn đâu, năm nay à? em học lớp 10 mà Đâu, mai sao có lớp mấy? nó chín là quả. đứa con ở nhà kìa đấy chưa nó chín thôi chín thôi nếu mà à, bạn nào mà muốn à, lấy cái gái thái này yêu à, người con gái thái thì lên đây để giang giới thiệu cho mọi người phía bên này hình như là giang thấy là các chị em là đang ăn nhót hay sao mùa này mùa nhót mà đúng thật đấy biết ngay các chị em đang ăn nhót mà Đấy. Ui rồi nhót mùa này thôi rồi mọi người ạ. Ui rồi quả nhót to thế. Vâng. Ăn nhá. Đấy. Đấy cũng là cháu mình này. Đấy, còn cháu kia là đang ờ, ăn nhót rất là ngon. Thử quả nhá. Thử quả cho mọi người xem nhá. Vâng. Nhưng mà mọi người đừng chảy nước dãi nhá. Nào, thử quả nào. Đấy cho mọi người xem đây. Thử luôn đấy nhá. Đây. Ai nói phét? Không biết Cái mồi Ai nói phét đấy tự nhận đấy nha tôi không biết đâu Đây <laughs> quả nhót thì một người chấm với Cái này có gừng không? Có chứ Đâu có thấy gừng đâu Ít quá đường có Ủa, đường nó ăn lợ lắm Có nhiều mà Đường mới ngon Bán có gừng Ôi à. Anh thích cái lùng lắm anh Ủa, chùa quá Bán rồi nè Ờ Ồ à, mình dịch luôn cho mọi người tiếng thái là anh là xinh xinh trai trai đẹp ừ. trai. Xinh nói chung là anh, à, anh quá có nghĩa là xinh à, chưa biết là con trai con gái rồi xinh trai ừ. xinh trai nhưng mà giang thấy là người thái cũng nhận xinh gái thật ở đâu cũng thế mà người nọ người kia chứ à đúng rồi đúng rồi vâng. mà cũng nhận người thái trắng người trên này hay đi tắm nước nóng này thôi làm một quả thôi hai quả thôi Mọi người thấy Giang ăn như này chảy nước dãi là nguy hiểm đấy Chảy nước miếng, chảy nước miếng miếng miếng Nhà Giang có một cây nhót Nhiều quả lắm cái xong cũng lấy xuống đây một chú ở đây nó Chưa kịp Mai nhá Ok vâng, Em môi Thế cháu tần đâu không xuống đấy Trên kia Trên kia không xuống rồi Ở trên đôi em luôn Tuần gái xinh ăn nhót rồi <laughs> Ai cũng má đổ môi hồng, mỗi mình thôi Môi thì thâm Mỗi mình đẹp trai quá Không, không đẹp Đẹp trai có người yêu lâu rồi, sao phải ế đến tận bây giờ À đây có cây dâu mình này Cây dâu rất là tốt luôn này Quả dâu ngày xưa nhỏ nhỏ rằng rất là thích ăn dâu Không là món pìa mọi người đã làm xong hay chưa Ghi cho mọi người xem món pìa cách làm như thế nào Món pia này đúng là chỉ có Bảo Việt mới làm được thật Vừa khênh xong Bảo Việt lại về đây Tí là ăn cái mic Tắt này Anh ơi Anh Bảo Việt ơi Chị em hỏi là làm món pia như thế nào là ngon nhất anh nhỉ? Để nó ngon nhất đấy Thơm Nấu lên Lấy những cái gì của nó anh? Lòng, sách Không lấy những cái gì mà mà ấy Lấy của nó đi À À cái lòng non của nó thôi, cái này già được lấy đâu. Đâu, đâu, nào anh Thăng? Non thì ở bên phía đem về rồi cái này. À đấy à? Ờ, biết rồi, biết rồi. Ok. Cái này là xít rồi. Xít rồi. Cái này là... Cái này cứt nó thôi. Chú em trai đang bóp cái cái lòng sách. Lòng sách nhanh mang. Cái này để nấu cái món pịa đấy. Nên là chú anh Thao là đang... Đấy là những cái phân của nó đi. Cho nó hết để nó sạch, nó ngon. Cái này đem về nướng ăn thôi luôn thôi. Ai ra? Rồi. Em còn chưa được ăn bao giờ đấy. Anh Thao ăn chưa à? Anh Thao ăn chưa à? Hả? Anh được ăn chưa à? rồi. Thế mà không gọi em đi ăn đúng không anh Thao này? Chán thật. Không ông anh mình. Cả nhà có mỗi ông anh bên hàng xóm mà ông chả mời mình đi ăn. Chán thật buồn thế. Lại cái bài đi ăn băng bầu. Hộp vuông cắt rồi. Hả nó bà ơi. Ờ. Hả đúng không? hầu hầu cua mình kín à, nắm che ừ. hát đang hát nó hát kín nữa à nè hát nó mà có à nè con nè ừ. hai cháu à, đang đi uh, chơi và trong này là mọi người sẽ bắt đầu là lọc chế biến này làm nó ngon đón đâu à có đi đâu ai gọi đi đâu mà đi Ê, con bảo đi mà ôi rồi bảo đi có gọi điện đâu Đấy, thao rửa nốt cho này làm chỗ này đi Thao cố gắng hộ mọi người nhá Chưa anh ơi Mai em lên anh Em không biết đâu, em ờ, bên đấy đâu Ai đấy Cái này là món gì đấy Tuyền? Cái này là sốt vàng À sốt vàng nhá, ui rồi ôi Sốt van ở thành phố Yên Bái là 40.000 một một bát. Vừa rồi à, Giang ra giúp nhà anh trai là 40.000 một bát đấy. Đắt lắm. Cái này là vợ anh Tùng nha mọi người nhá. Tùng Ánh. Cái này Có chồng rồi. Ra châu, ra châu. Cái này ngày xưa bà con này lấy ra châu này là ra con bò để làm trống này. Đây một người bảo muốn nhìn thấy à, bố chú rể này, đội mũ đúng rồi đấy. Bố chú rể là không đi đón dâu, hôm nay là phải ở nhà tiếp khách khách quý đây là xào món bò này chiều nay là mọi người ăn món tiệm Đấy. đây là đánh tiết canh này Đấy. À, chị Hân giới thiệu cho mọi người à, món gì đây nhỉ này là món là tiết canh nhá à, tiết canh chị Hân cũng là chị gái của mình đấy đây là bên à, xào tỏi rất là thơm vừa chị Đúc đang làm món ấy này Thì thơm lắm mọi người Nếu Giang thích nhất ở khu này là sống ở trong rừng rất là thoáng và mát Có những cây tre, cây trúc, cây vầu Măng rất là nhiều trên này này Đấy. Chú rể rất là nhiều mà ăn thì không phải ấy mọi người phải đi tìm lên trên này là có măng luôn này bây giờ mọi người rất là bận rộn chân tay nên là Giang à, rất là vướng chân đấy để cho mọi người làm tầm 5 à, giờ là mọi người làm sẽ xong cả gà này nữa này rất là nhiều luôn này bên này là mọi người bận rộn nhất ở bên này thế bà chị là phải Sóc PS cân là 28 cân Mọi người nha tiếng Thái Đây mọi người đang làm món pỉa rất là ngon luôn Để ra cân để chia nhau ấy Món này là món gì không? Hả? Món nào anh? Kẹo gôm đây này <laughs> Kẹo gôm à? Đây là, đây là cháu mình nhá, cháu anh ai chuyên ờ, bên xây dựng nếu mà cô gì chú bác ở dưới Hà Nội mà có công an việc làm à, bảo cháu mình đi làm thì ờ, ốp lát đầy đủ luôn nhá đấy anh chuyên ờ, bên ờ, đầu cánh nhưng mà thực tế là nếu mà theo dòng họ của Giang thì là vẫn là cháu của mình ờ, phía bên này rất là ngon mấy nước thì Giang sẽ lên Hà Giang xong là sẽ vào trong Đắk Lắk miền Nam quá ngon nhở anh nhở nãy mà ấy thì thôi rồi đây là tuyệt vời đâu được rồi, mời xem anh. Ở đây đó. À vũ vũ. Ờ, Nhìn thấy anh nghe làm giò Giang cũng muốn học. Anh hôm nào truyền nghề cho em nhá. Không không phải truyền đâu, anh không truyền đâu. Truyền nghề để em đi à, kiếm cơm. Sao đâu mà anh em Nếu em kiếm được em sẽ chia cho anh một nửa Anh yên tâm đi nếu như anh truyền cho em món này Thế Cái này phải truyền chắn thôi em ơi Ừ Được đấy Nè, khét đấy, khét đấy Khét đấy Ờ, ờ, ờ, ờ. ok, ok, ok Bây giờ là chị em à, phụ nữ sẽ rót rượu với lại các cháu sinh gái là sẽ rót rượu Đừng ngại máy quay lắm mọi người Sinh gái quá là ngại Đi rót rượu đây Rượu này à, rượu men lá à, chị? Men lá đấy, ngon lắm Xuống là say Nhưng mà say tình say nghĩa thôi ừ, Đúng rồi, chính xác Chính xác, chính ừ, xác Đúng rồi lấy chồng à, Quảng Ninh có khác nó hay thế các bạn ạ Ừ, ờ, còn Yên Bái 21 mà mới 24 mà à, Chắc là video của Giang à, cũng à, xin à, khép lại đây thôi để Giang à, ghi hình lại cho mọi người cái không khí của buổi chiều ngày hôm nay Để à, chia sẻ với mọi người về cái à, cố phụ Còn à, khi mọi người ăn thì có lẽ là Giang không ghi hình cho mọi người xem được Ngày mai là cô chính Thì Giang sẽ ghi hình cho mọi người xem là đón dâu và phong tục tập quán khi người kinh lấy người đồng bào thái thì có những phong tục gì thì mình sẽ ghi trình lại cho mọi người chi tiết để mọi người còn theo dõi à, xin chào tạm biệt về tất cả mọi người ở video kế tiếp nhá bye bye